cò con bạc con nông ba con cùng béo vặt lông con bò à. <laughs> nam tào bắt đầu ngọc hoàng chắc ba ông ấy nói quàng nói xiên dựng chuyện lên đấy sao chúng nó mất dạy thế thực ra là không phải chúng nó mất dạy chúng nó có dạy nhưng chúng nó quên mất rằng mình đã được dạy cái lầy thèo sự việc nó to thì mình cần phải nói nhỏ bởi vì khi mình nói nhỏ thì sự việc nó sẽ nhỏ lại đòi sóng sánh với đại dương máng mưa cái đòi tương đương với thủy điện à <laughs> trước mình cần một chỗ đứng ừ. bây giờ mình cần đứng đúng chỗ đó nice nó ừ. phải là con của bố nó thì giọng nó mới đanh thép như thế thế con gà có trước hay quả trứng có trước cái đấy mày phải đi hỏi con gà cho mày hỏi tao <laughs> dạ thần xin phép ngọc hoàng dạ thần xin phép ngọc hoàng thần lui ạ kinh tế mà lại đi thụt lui thế kia trước khi đi anh muốn nói với em một điều luôn là chân lý bưởi táo lê rồi cũng thành mướp chỉ có bánh dày mãi mãi là bánh dày mà thôi lấy theo cung bọ cạp nhớ mà hai anh đã đụng đến lòng tự trọng và danh dự của tôi nhá Tôi sẽ đưa hai anh đi kéo nhị cho Diêm Vương nhá What? Sáng mở mắt ra đã thấy con đánh bố rồi cười hô hô, Cháu bóp cổ bà rồi cười kha kha, Chồng đánh vợ rồi mắng là đồ của nợ Nữ sinh cầm quốc choàng vào mặt nhau mà không thấy đau Tôi Đây nhá, cung bọ cạp nhá Giỏi nhẹ Đấy là đòn cân não mà ngành giáo dục dành cho phụ huynh và học sinh các em cần phải trưởng thành trước sóng gió của cuộc đời nước What? nước trong thì không có cá mà người tốt quá thì không, ai chơi tham nhũng ở dưới hạ giới là đang giữ ở mức rất ổn định dạ đúng rồi, đúng rồi. giàu thì nó ghét nó đói rét thì nó khinh mà thông minh thì là nó tìm cách tiêu diệt What? Ý nó thì một người vợ mất chồng hai đứa con mất cha mấy đứa cháu mất ông và bia hơi hải sồm mất một vị khách cô đầu ở lâu trên này mà lại là vỏ thì là iphone nhưng mà phần mềm là android what <laughs> xì xào ừ đến cái chỗ xì xào mà hỏi nhé <laughs> nó là vấn đề nhạy cảm cần lấy ý kiến của các cấp rồi cả chính quyền và địa phương phải vào cuộc phải kết hợp với tuyên truyền và giáo dục cần thì có những biện pháp cứng rắn là răn đe như thế mới hiệu quả hiểu chưa thế là hai bình nó cứ phịt nước sang nhau thế thì đương nhiên để cứu thì phải phịt thế thôi à, <laughs> thế này người ta gọi là phịt xã giao